rồi con khi tâm biết mình làm với mình mình nhận mình nhận được mình làm thì để mình nhận rất như thế nào để mình biết âu là nhân và đau là quả bởi vì tâm nó có quả tâm quả có nhân dạ thì như vậy thì bây giờ mình phải suy nghĩ mình mình biết rằng cái gì đó đến với mình đó là mình, mình là nhân hay là quả mình dựa vào đâu để mình à nhân quả nó liên tục nó nó nó nó, nó sanh diệt sanh diệt sanh diệt liên tục à bây giờ đó bây giờ thầy nói như thế này để thấy được cái quả và cái nhân phân biệt được này đó để thấy được cái cái cái cái cái, cái nhân là cái hạt giống để cho nó lên một cái hành động của mình làm cái điều đó mà cái điều đó là cái điều thiện ví dụ như bây giờ con cầm một cái ờ, à, một cái đồng bạc con cho một cái người ăn mày cái hành động cầm đồng bạc à, hai tay đưa cho miệng mà à, cô um, biếu cho cụ cụ già ăn mai à, um, con biếu cho cụ một ít tiền cụ mua thực phẩm của đó. mình trân trọng tôn trọng dù là người ăn mài nhưng mà mình rất tôn trọng vì nó là cái cuộc sống mà khi con cần mình vào trong nước đó là cái hành động nhân của con nhưng mà người ăn mài đó là cái quả con hiểu chỗ này nữa không họ người ăn mày nó nhận được cái đồng bào của con là cái quả của người ăn mày cái quả của người còn cái hành động của con cho người ăn mày đó là nhân cái nhân con tạo cho nên trên con đường của con con tạo cái lòng của con biết thương yêu người giúp đỡ người bất hạnh cái nhân của con cái lòng thương cái ý ở trong đầu ý biến ra cái thân hành của con hành động cầm cái đồng bạc cho cái người nghèo đó là cái nhân chứ con chưa có cái quả gì hết nhưng cái người ăn ngoài đó thọ hưởng cái đồng bạc của con mới có một cái bát đi mua một bát cơm một bát phở để mà ăn à, để mà sống đó là cái quả của cái nhân của người này thì quả của người kia còn bây giờ à, có người nào mà họ thiếu nợ con đòi không trả nhưng mà bữa nay sao mà cái bà này mất sách mới trả đó là cái quả của con phải không <laughs> con hiểu chưa à, do cái lòng tốt của con con thấy người ta khổ quá thôi mình có thể mình cho cái cái người mà nợ mình đi nhưng mà um, con cho chứ sự thật ra cái um, cái nhân của con là cái lòng tốt cho nên nó nó ừ, cái cái quả của con nó sẽ đem đến cho con vì vậy mà người ta sẽ đem đến người ta trả tặng bây giờ con cho con cho người ta mượn một số tiền con thấy người ta không thể trả cho con con đem cái sổ con gạt con xóa hết con sẽ nói với những người mà nợ con con sẽ cho hết đó là cái hành động của con con rồi bắt đầu bắt đầu những cái người này á những cái người này á sau khi họ chết đi họ sinh lên làm con người những con người mà đã thọ cái cái nhân lòng tốt của con đó họ trở thành những người mà làm công cho con rất là trung thành có một cái quả con thấy chưa cái hành động đó mà biến họ trở thành những người lo lắng lấy công việc của con mới làm công việc của mình chứ họ không có nề hà chứ như mấy người khác đó là nhân rồi tại vì con gieo cái nhân đó <laughs> nhân quả con thấy nhân quả rồi cho nên mình càng làm tốt bao nhiêu thì đừng có lo còn những người nợ mà con xá sổ không có nghĩa là con xá sổ của con chứ họ vẫn nợ con hoài đợi sau họ lên họ làm tôi tới mà lên này kia họ phải trả con hết một đồng tới dai bây giờ nợ có một đồng sau này trả một trăm đồng đó. dai dai một trả mười trả trăm đó. chứ nó không phải là dai một bảy trăm cũng như bây giờ mình lấy mình dai tiền người khác thì người ta tính tiền lời chứ đâu còn không tính tiền lời tính rẻ nhưng mà luật nhân quả không có rẻ đâu mười dai một mà trả mười trả trăm đó nó không dễ đâu lực nhân quả nó công bằng rất công bằng cái đồng bạc con bỏ ra mà con chưa dai đó mà nó phải tính với cái nhân quả của nó cái thời gian dài thì phải trả dài đó thời gian ngắn thì nó trả ngắn đó nó không mất đâu nhân quả mà nó công bằng lắm nó không có ăn cướp được của ai hết nó không có gì của ai đừng có giấu đâu hết đợi nam cả đợi sau phải đã không có chạy đừng có mất cho nên gì vậy mới còn có tiền thôi ai thấy khổ quá thôi xóa sổ cho họ đi sau này họ là những người giúp đỡ mình họ tay chân của mình đó cứ là bỏ đi nghèo nhiều đâu nghèo đâu <laughs> nó mà chính con làm cái đó là cái nhân của con và cái quả của con trong hiện tại cái nhân làm tốt đó cái quả hiện tại con gặp may mắn con làm khác phát đạt còn thấy mấy người tốt là họ làm khác đạt gì đó còn mấy người làm keo kiệt làm mà xấu tính chi ly đó mấy con họ càng ngày càng suy sụp suy sụp bởi vì nó ích kỷ nó bỏ xẻn thì nó phải suy sụp cho nên Phật giáo dạy gì nhân quả phải cởi mở cái lòng lòng nhân của mình càng tốt chừng nào thì phước báo mình càng chồng đó là phước của lộng phước của lộng à cái nhân quả nó cả một cộng đồng nó cả cái vũ trụ cái cây kia nó hiện giờ cái nhân của nó nó đang sống như vậy đó mà cái quả nó tới cơn bão là nó lại đổ quả tới rồi nó phải diệt nó cả vũ trụ chứ nó không phải còn mình đây cái nhân quả của mình là một cái cộng đồng chứ không có cá nhân nữa nói chung nha à, cái người đó không chửi mình sao người khác lại chửi mình đó là nó có nhân quả với nhau nó là nó nó nó có cái mốc nhín mắt ở trong cái quy luật của nhân quả đó người này đến người kia nó rõ ràng lắm cho nên mình không có gieo nhân quả nhau thôi thì không gặp mà gieo nhân quả gì vậy trọng cũng như con cái trong gia đình của mình là nhân quả nếu một đứa con mình sinh ra mà nó ngoan quản dạy đâu nghe đó không lấy tiền xài cho từng đồng khác mà dành dụm cứ để để lại đưa cho ba mẹ chứ không xài là đứa con nợ nó nợ mình trong tiền kiếp nó đến đây nó nó trả cái cái, cái, cái, cái, cái điều kiện nó làm nó có được đồng lương nào nó về nó gửi cho cha mẹ hết nó không xài còn một thằng con mà sanh nó ra trời ơi nó lén ăn cắp tiền nó đục tủ nó khoét tủ nó lấy nó đi chơi nó xài đó là mình nợ nó nó đến nó đòi <laughs> đó là nhân quả đó chứ đừng nói vợ con mình cũng là nhân quả nữa chứ không phải dễ bởi vì gặp nhau là tả cái nhân quả đó cho nên nó thuận nó nó, nó thiện á thì nó thương yêu nhau nó ừ, ngọt ngào nó tốt nhau nhưng mà nó á coi nó cãi cọ nó đánh lộn nhau nữa cho nên bạo lực gia đình có đều là do nhân quả hết chứ không thể nói mà không cho nên nhân quả khi mà nhìn thấy được cuộc đời này là nhân quả người ta phải vượt ra chứ không có thể để cho nhân quả trói buộc là gì trong đó cho nên gì thấy nhân quả biết rồi ví ừ, dụ như bây giờ mình có người vợ mà mình nói điều đó cái nó cãi được mình liền nhân quả tức là mình không cãi nữa rồi <laughs> mình không nói nữa thì cái em re à nếu không á thì có chuyện đến lộn á <laughs> không thầy nói mấy con mấy con sẽ thấy được cái nhân quả nó ghê lắm rồi nó cứ chồng lên hễ nó, nó, nó trái ý của mình cái mình cãi cái nó bắt đầu bắt đầu mình tức quá cái mình tát nó bắt thai cái chuyện đó nó nằm dạ liền á nó dễ đâu nó la làng lên đúng rồi à, nó, nó nó nó cộng lên cộng lên không mà nó không có trừ lại còn mình biết nhẫn á thì nó nó trừ lại nó giảm xuống từ từ từ từ nó yên cho nên nhân quả mà biết rồi thôi trừ cái định tận